người ơi, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Kazu bây giờ ở chỗ An Đông nè Tại sao Kazu đến đây à? Hôm nay cũng mua cháo nè <laughs> Trời sao Lúc trước Kazu mua cháo rồi Ừ rồi nhá Nhưng mà cháo đó là không sử dụng được nhá Tại sao không sử dụng được nha Ôi là nhưng mà chưa hiểu à tại vì là biết trang dạy dạy tiết nha là chảo này là sử dụng được trên bếp điện nha oh. nhưng không, không sử dụng được phải mở lại chảo nè chảo mới cà dư lột lán nếu được biết chảo này là sử dụng được trên bếp điện nhưng mà không sử dụng được nha nên nếu à, xảy ra vấn đề như thế này ừ. thì rất rất buồn ừ. và nên bây giờ đang lo lắng cũng sẽ xảy ra vấn đề đó à. nên cả chụp hình à. để nên là ừ. người học ờ, dễ hiểu được nha à. Ờ, à hiểu rồi bếp tiền này thì cháu này là sử dụng được à. ok chắc ờ, người, người học nói như thế này ok đi thôi nha Tôi không xem hai lít trăm đi Oh thì hay quá mình cái này là thường ít gì từ từ từ từ từ đó này hả Nhà bếp nữa Bếp từ được nữa Đúng rồi Nói là biết chữ luôn Nhưng mà lúc trước là mua chậu nhưng mà người thực sự nói là cái này là được à, được không được ừ. nhưng mà bây giờ biết tăng lên ờ làm được làm trước làm trước được không được ủa đúng nếu rồi là nhỏ nào cho mình Dạ cái này chắc chắn nè Ờ chắc chắn chắc luôn chắn nè Tại vì là từ biết nha Ờ người ta sợ bay Không phải in nè Ờ à, đó. Được, được. Cái này là bao nhiêu tiền? 200 rưỡi 200 rưỡi là Ờ Không nghe à? 200 à? Đây này nè đây 270 mà tính cho vui có 270 thôi À tốt phải không? Dễ tươi Tốt quá muốn lấy cái đèn sao sao chứ cái này có rồi à có rồi xài cái gì lên nồi không nồi cái gì xài cái gì ừ. cái này cũng ok ok cái này rồi nè cái này ok ừ. ăn ăn chồng chồng không anh cầm được không ạ chôm chôm mà chôm mà không được chôm mà có có, có, có camera nè Yeah. Ồ, nó bị nhiều đâu Nhiều bớt chi Yo Masaki Yo Masaki Bán mì, bán mì Masaki à, Taka à, Takashimaya Trung tâm chống ngoài Takashimaya Cái gì rồi? Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Bye bye Quý vị hay quá Chúng ta tới nữa nha <laughs> Dạ, cái này là chắc chắn tại vì là ta vừa tìm hiểu về chảo điện tử nha thì biết là cái này là ngân là ok à. nhưng mà trước đây mua chảo đó là không phải ngân à. nè <laughs> mua rồi để cái này là chắc chắn dìm được nha Tại vì là từ viết nhá, viết từ ok à. Và chị nói là nếu không dìm được thì trả lại Mua lại nhá Nhưng mà không sao nè Cái này là chắc chắn ok Sinh hoạt Việt Nam của Kazu là như thế này Sau khi về nhà thì phải làm thử nhé Yeah. <laughs> Chảo này là chính xác. Yeah.